Sử dụng thực phẩm để quá trình luyện tập và điều trị yếu sinh lý hiệu quả. Bạn cần kết hợp với các món ăn, bài thuốc, giúp tăng cường tình dục, hỗ trợ đưa máu đến dương vật như chuối, ớt đỏ, cá biển, tôm, hàu, thịt bò, trứng, các loại hải sản được chứng minh là cần thiết nhất cho hoạt động tình dục. Vì thế bạn cần khéo léo bổ sung chúng vào bữa ăn hàng ngày để phòng ngừa yếu sinh lý. Giảm thiểu chất béo nếu bạn muốn làm cho đối tác của mình được hài lòng thì hãy loại bỏ bữa ăn giàu chất béo trước khi yêu. Việc hấp thụ quá nhiều chất béo sẽ tiêu tốn hàm lượng testosterone trong cơ thể, dẫn tới suy giảm ham muốn và khó xuất tinh. Bỏ hút thuốc các thống kê chỉ ra hút thuốc lá liên quan đến 30% trường hợp bất lực của đàn ông trên 40. Người hút thuốc lá nhiều khiến dương vật nhỏ lại, tinh trùng dị dạng nhiều và giảm ham muốn. Vì thế giảm thiểu hút thuốc là cách tốt nhất khiến sinh lý của bạn tăng trở lại. Thông thường, các cặp đôi để tăng cảm giác mới lạ khoái cảm cho cuộc giao lưu tình cảm của mình với các tư thế khác nhau, Tuy nhiên, đối với người bị yếu sinh lý thì họ chỉ thường quan hệ ở một tư thế duy nhất. Tâm lý của người nam giới không cảm thấy thoải mái, và sau khi quan hệ xong không thấy vui, thỏa mãn, khi quan hệ tình dục, người bị yếu sinh lý sẽ không cảm thấy thoải mái, không tự nhiên với bạn tình của mình, sau khi quan hệ xong thì cũng không có cảm giác, không vui vẻ, không thỏa mãn. Không uống rượu quá nhiều một chút cồn có thể khiến cuộc yêu thêm nồng cháy, và kéo dài thời gian, nhưng việc nghiện rượu bia được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới yếu sinh lý, mãn dục, Cồn trong máu quá nhiều khiến giảm hóc môn sinh lý, máu khó lưu thông, giảm khả năng phục hồi sau quan hệ. Vì vậy hãy hạn chế lượng rượu bia nạp vào mỗi ngày nhé. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.